Xin chào anh em nhé à, Tiếp tục với cái video ngày hôm nay tôi lại chia sẻ cho anh em cái bộ hồ tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi anh em nào mà đã dùng qua cái bộ hồ tài xỉu bên tôi rồi thì anh em thấy rất là hiệu quả còn anh em nào mà chưa có bộ hồ tài xỉu mà ưng ý à, theo ý muốn của anh em có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình Đấy, à, bên tôi cung cấp rất là nhiều những cái bộ hồ tài xỉu để cho anh em đi lắc cái nhé Đấy, thì ờ, ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em hai cái bộ hột tài xỉu để anh em đi lắc cái nó cực kỳ là hiệu quả cho anh em nhé Đấy, hiệu quả như thế nào thì ờ, tôi sẽ nói luôn cho anh em Đấy, cái bộ hột này là bộ hột tài xỉu hoặc không tang bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc xanh chín Đấy. anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu này anh em đi lắc thì anh em có rất là nhiều cái lợi thế khi mà anh em đi lắc tài xỉu cái thứ nhất là cái bộ hột tài xỉu này nó không phải là cái bộ hột tài xỉu mà bo từ hột chậm nên là cái bộ hột tài xỉu này nó đi cực kỳ khôn cho anh em những cái bộ hột tài xỉu này là do chính tay bên cơ sở tôi làm nên là anh em yên tâm luôn một điều nó sẽ không bị chết cầu hay là không bị bẹt cầu đó và thứ hai nữa là cái bộ hột tài xỉu này khi mà anh em đi lắc thì là nó đi cực kỳ khôn Đấy, nó đi khôn như thế nào thì ờ, khi nào vào sân chơi thì anh em mới biết được nhưng mà khi anh em thử cái bộ hột thì là khi nó lên tài lên tài tầm 10 1 12 đấy, xuống xỉu thì xuống xỉu 9 10 đấy, đấy là cái bộ hột tài xỉu nó đi gọi là đi khôn và thứ ba nữa là cái bộ hột này thì rất là mau ra bão anh em nhé anh em cứ lắc đều tay thì cái tỷ lệ ra bão của nó khá là cao cho anh em luôn nhé đó thì uh, đây chính là cái bộ hột tài xỉu không tang mới nhất ở bên cơ sở tôi muốn chia sẻ cho anh em nhé thì anh em nào mà quan tâm anh em nào mà muốn sở hữu thì anh em cứ liên hệ với tôi nhé thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em thì ờ, cái bộ hai cái bộ hột này thì nó hoàn toàn không tang rồi 100% nó không tang không cần phải nên là tôi cũng không cần phải thử ờ, tăng tích ở trên video này để, để cho cái thời gian nó được uh, test nhiều ở cái bộ hột hơn nhé Đó, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này lắc cho anh em vài chén hay anh em thấy được cái hiệu quả của nó nhé thì uh, hai cái bộ hột này thì do chính tay tôi làm rồi Đấy. hai bộ hột này đi cực kỳ đều khá là đều cho anh em thì uh, cái chén này thì tôi sẽ giữ tài cho anh em còn chén này tôi sẽ giữ xỉu cho anh em nhé Đó. thì bây giờ tôi sẽ lắc đều cho anh em này Đó, xỉu này 80 phần trăm 90 phần trăm là tài này đó. xỉu này đó. tài này đó. tài này. Đó. xỉu này Đấy, đúng không anh em rất là đều cho anh em Đấy, thì bây giờ tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này cái trái này tôi sẽ giữ tàn nhé cái này giữ xỉu cho anh em này hai hai ba này tiếp tục giữ xỉu cho anh em này 80 phần trăm sẽ xỉu trái này đúng kết trái này luôn đó, xỉu tiếp tục giữ xỉu cho anh em này đó, xỉu tiếp tục giữ xỉu cho anh em nhé nhất xỉu đó tiếp tục giữ xỉu Đấy, cái này lên tài đó thì ờ, đó là cái bộ hột tài xỉu mà tôi có thể chia sẻ cho anh em cái cách lắc của nó anh em có thể giữ tài giữ xỉu hay là anh em có thể là lên tài xuống xỉu đấy, ví dụ như chén này anh em xuống xỉu nhỏ thì rất là đơn giản thôi đấy chỉ cần nhẹ nhàng như vậy thì anh em có cái tỷ lệ xuống xỉu nhỏ khá là cao nhé đó một hai sáu thì tiếp tục với video tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu bên này đấy. thì hai cái bộ hột tài xỉu này là hai bộ hột tài xỉu nó được gọi là hột tài xỉu mắt hí nhé hột tài xỉu mắt hí thì à, anh em nào mà chơi anh em nào mà muốn uh, sử dụng muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu mắt hí này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình đây là hai cái bộ hột tài xỉu này nó hoàn toàn không tang 100% không tang mới nhất ở bên cơ sở tôi muốn chia sẻ cho anh em nhé trái này sẽ giữ tài cho anh em giữ tài này. Đó, 556 tiếp tục giữ tài cho anh em này 80% sẽ tài trên này ngũ lục tài hai lục tài tiếp tục giữ tài cho anh em tám mươi phần trăm tài ngũ tài Đấy, lại lục tài như hột không đi tiếp tục cho anh em này Đó. vẫn giữ tài cho anh em nhé một bốn sáu tiếp tục giữ tài này ba ba năm tiếp tục lại giữ tài cho anh em tám mươi phần trăm nó sẽ đứng trên tài này lục tài đó. trái này à, bị phạt anh em nhé à, bị phạt thì à, hột tài xỉu 5 năm chứ không phải là hột tài xỉu công chuyện nên là tất nhiên là nó có chén phản rồi đấy chứ không phải là tài xỉu mà anh em đi lắc tài xỉu thì anh em biết này những cái chén phản thì anh em không thể nào tránh được đó thì uh, video này tôi uh, muốn giới thiệu cho anh em về cái bộ tài xỉu mắt hí bộ tài xỉu không tang mới nhất ở bên cơ sở tôi Đấy. và chia sẻ cho anh em cái à, cách chơi tài xỉu mà anh em đi đến sân chơi nào anh em chơi cũng có hiệu quả và có cái tỷ lệ thắng để anh em có thể Đấy thì à, video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em thì anh em nào mà muốn tìm hiểu thì anh em cứ lên cơ sở cơ sở tôi bên thêm xe miền tây